cách Hồ Chí Minh 110 km và cách thành phố Đồng Xoài 6 km. Dọc theo tuyến đường quốc lộ 14 có đầy đủ các tiện ích như ngân hàng, khu vui chơi thể thao, giải trí văn hóa, dịch vụ ăn uống, bố trí các trụ cứu hỏa dọc theo các tuyến đường. Bên cạnh đó còn có nhà hàng, bưu điện là vị trí chiến lược kinh doanh để phát triển công nghiệp. Địa hình bằng phẳng thuận lợi vào việc vận chuyển lưu thông hàng hóa đi các khu vực và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong khu công nghiệp để chúng ta khám phá bên trong có các công ty cũng như là các tiện ích xung quanh Các nhà xem thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh like chia sẻ và các nhà có nhu cầu mua đất tại khu vực Đồng Xoài, Bình Phước thì liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894